thấy video của mình hay thì cho mình một like một uh, đăng ký kênh còn anh em nào đang thua ta đang sập bờ thì chủ động kết bạn vào zalo cho mình nhé <coughs> ồ chắc anh em ạ thôi mình bắt sắp đôi anh em nhé dạ thổ bé không vào kịp chắc anh ạ anh em ạ chỉ vào đợi sắp đôi thôi rồi anh chuột mạng gì vậy anh chuột húp sắp đôi dạ, anh em nhé trời ơi mới lên được một con tứ xong giờ lên một con sắp đôi nữa chứ Ai da <laughs> Giờ Hút súp à, đôi ngon lành anh em nhé Nhỏ <laughs> khổ khổ Em chọc thôi cầu <coughs> đang chạy đều thì tay này mình vào lẻ anh em nhé cầu đang chạy 22 thì mình cứ vào theo cầu anh em nhé không bẻ cầu anh em anh em ạ mình vào lẻ anh em nhé. Và ba chạm ba đen, ba đỏ. lẻ. Ok, tài lẻ hút tiếp anh em nhé. Vị này không lẻ nghĩ cho là lẻ luôn Samsung. Em cảm ơn Châu nhiều. Em cảm ơn anh, em cảm ơn mọi người. Cảm ơn Châu. Phương Mâm. Chúc mừng chị Thảo. Em cảm ơn chị Linh. mệnh hóa ấy cha tay này vẫn vào lẻ anh em nhé <laughs> tay này thử đủ dạ, lấy vị anh em ạ thử bắt okay, cái ba trắng xem như thế nào anh em nhé Ây cha Cái này lên gì vậy chỗ Một tay Tay này hút anh em ạ hút lẻ hút cả vị anh em, em nhé chị Ngọc yêu Ba trắng hút đỡ ba trắng đỡ nha mọi người Em cảm ơn anh trộm Số vốn của mình nó lên 68M rồi anh em ạ Em cảm ơn anh Dũng em cảm ơn anh Phước Đúng rồi em mạng hổ mà anh em nào đang sắp bờ thì chủ động kết bạn vào zalo cho mình nhá thì anh em vào cùng chơi cùng mình đánh cùng mình nhá mình đánh cái nào thì anh em vào tay đấy cùng nhá à, chẳng á tay này chạy chẳng á ừ. cầu đang chạy đều hay hai thì mình cứ đi theo cầu anh em nhé cầu này mình vẫn vào chẵn và lót sắp đôi anh em nhé anh em xem cầu này cầu chạy hai chẵn hai lẻ hai chẵn hai lẻ rất đều anh em ạ <laughs> lẻ rồi ôi tay này gãy anh em nhé Thôi sao anh em nhé, tay này gãy thì tay sao mình lấy lại Tùng Pon, em cảm ơn anh Phước Em cảm ơn mọi người ừ, Em nói mọi chị cứ đi lễ đi, không chị lễ là nãy giờ Lễ là nãy giờ, được lễ rồi Anh em nào đang thua tha, đang đạn đàn thì chủ động inbox vào Zalo cho mình nhá Thì mình sẽ hỗ trợ kéo giúp anh em nhé Có một vài tay cho anh em, cho anh em có tiền mà trang trải cuộc sống nhá <coughs> tính này mình vào chăn sắp đôi anh em ạ ừ mình mình không kịp vào sán anh em nhé mình chỉ cào vào đợi sắp đôi thôi chị cứ bám đi ơi <laughs> sao tự nhiên Mũ anh em nhé không sao không sao chị ơi chị yêu ơi bình tĩnh 14 m anh em nhé yêu ơi đây là 21 m anh em ạ đu theo con máy này bán nha Chỗ hồi nãy mới xin cây lẻ người ta cho cây lẻ xong rồi kêu đu theo con máy lẻ đu theo con máy này bán nhà thiệt luôn á dễ sợ về mò chị đừng có chị đừng có tránh này thì cứ vào chắn anh em nhé cầu đang khuân thì mình cứ đi theo khuân nhé cầu chắn là vẫn lót ờ, sắp đôi anh em nhé bốn viên nữa mới vào bờ ok ok không sao đâu yên tâm yên tâm úp anh em nhé tiếng này về chân ăn cả sắp thôi anh em nhé tiếng này mình ăn to anh em ạ ok số vốn mình bây giờ đã lên 98m rồi nhá 99m rồi anh em nhé cây sắp đôi lợn như trời đây em gái này cũng gọi là nợ nần nhiều anh em ạ cũng thua than nợ nần quá nhiều anh em nhé chưa cả lô đề cờ bạc em nhé em ấy có nhắn tin cho mình ấy nhắn tin cho lô cho mình và anh uh, kéo giúp em với em là này nợ nần quá thì em, em đấy cái hoàn cảnh nó khó khăn đấy thì mình cũng nhận lời mình giúp cho em đấy bảo em đấy là cứ xoay ra kinh tế đi xoay ra vốn rồi mình anh sẽ kéo cho thì mình có hứa cho em đấy là mình sẽ kéo cho em đấy lên tới 200 m mình dừng nhá để cho em trang trải cuộc sống nợ nần xong xuôi thì bắt đầu từ bỏ nha anh em nhé tiếng này thì mình vẫn còn chăn vẫn lót sắp đôi anh em nhé ok tiếng này vẫn hút anh em nhé chị trâm ơi sao tự nhiên khúc này nó mới bệt vậy trời dạ tiếng này bẻ anh em nhé tiếng này bẻ sắc lẻ anh em ạ Ôi... Đây, anh em nào đang xa bờ mà dạ. đang đạo nần thì chủ động inbox Mấy cho mình nhé. Thì, thì mình sẽ hỗ trợ là anh em mà vào chơi chung của mình nhé chơi chung bàn với mình mình đánh tay nào thì anh em theo tay đấy nha anh em nhé chết rồi cũng không được luôn anh ơi các anh chị ơi thế này mình vào lẻ anh em ạ thế này bị gãy anh em nhé từ những cái khúc này nó vô một đống sắp đôi mọi em cảm ơn anh Long bây giờ số vốn của mình đã lên được mọi người ơi mọi người đánh nhẹ lại xíu đi các anh số vốn bây giờ mình của mình lên được 116 à, à, m anh em ạ <laughs> cái này đi mạnh lẻ anh em nhé lẻ này mấy mía con lót xỉu anh em nhé chết rồi giờ mới lẻ nè ok tay này hút mạnh hút to anh em nhé lấy lại tay trước anh em ạ em cảm ơn anh chiến nhiều những anh em nào bạn bè nào anh chị em phụ nữ đang nợ nần thua tha quá nhiều ấy đang khó khăn trong cuộc sống Bây giờ em hết Hay là có khách trong kinh tế thì chủ động inbox cho mình nhá Mình sẽ hỗ trợ đưa anh em vào nhóm và kéo giúp anh em nhé, Kiếm thêm thu nhập hàng ngày cho anh em nhé. Em hôm nay là like cuối của em rồi Đấy thì số Zalo ấy mình có để ở trên ờ, màn hình thì anh em chủ động kết bạn vào ờ, Zalo cho mình nhé. Thế này mình vào chat anh em ạ. Anh mới vậy hả? Rồi sắp đôi trắng nhá ơi trắng cái này luôn em cảm ơn anh chiến nhiều em cảm ơn biết ai không hả Ní hào Ok, tên này hút chat anh em nhá, Ní hào oh, Số 4 mình lên 200m uh, nhá, Đủ điều kiện để cho em gái đấy rút tiền ra anh em nhá, Mà cầu đang khuân quá thì mình đánh cố một vài tay nữa cho em gái đấy nhá, Anh mèo Mai gặp lại nha anh chiến ơi Các anh ơi, mai gặp lại nha mọi người Tay cuối Ok mama ní hảo Em cảm ơn mọi người nhiều Tay cuối nha cả nhà ơi Chết rồi Tứ Đổi máy anh em nhá Thôi tiếng này thì mình đánh đốt tay mọi này rồi mình dừng anh em nhá Tứ Đánh đốt tay này mình dừng anh em ạ Chúc anh em là buổi tối vui vẻ nhá Chúc em là ngày mùng 8 3 đưa người yêu vợ con đi chơi vui vẻ nhá Thôi mình cũng xin phép là dừng video Chúc anh em tất cả một ngày là vui vẻ Cảm ơn em anh em nhé Anh em thấy video hay thì cho mình một like một đăng ký kênh nhé Chào anh em